lâu nay tôi vẫn sống giữa phố xa đông vui tiếng xe che tiếng nói lâu nay tôi vẫn sống với laptop tv người đi qua nhau trong một câu hôm nay tôi muốn đến những góc phố xa xôi những bởi sao sao có top này trắng có mắt vẫn nâng miền ấy mình lọ có mặt mặt mắt hay có mặt mặt mắt lăng có mặt mặt mắt vì đã kỳ gây kỳ gây kỳ ta thở úp hồi đang đó mobile sounds the best Nghe nói em đẹp tự nhiên không có sữa ha Nghe nói trai Sài Gòn không có cửa ha Nghe nói em chỉ fall in love with them bad boys Nếu phải anh xin bước đôi vì anh tồn tại hơn thế nữa Nghe nói con gái như em rất là khó gần Nên nhớ quan tâm Say na na na na na Na na na na na Pararam pra reparar anh xin số nha Vậy không không không không có lấy dép 87 <laughs> Không xin số điện thoại kìa <laughs> Em giỡn hả Anh xin số điện thoại á Pick up, pick up, pick up, pick up. t TikTok 映画選手権3、2、1、GO! ピアノ、ギター、ドラム、トランペット。 thể bên nhau một thứ hy sinh anh nỡ giao phụ lòng nhưng bom rừng mây đến đây của một làn gió khiến cho hương tóc bay và hoa kẽ rời. trên áo em dù như ai kia trông thấy Who can make the best emoji face? Here we go. Like you like you like you did. sao anh cứ mãi luôn cho em leo cây này chàng trai ơi, vai anh đeo cặp Gucci Mà chân anh đi giày đôn chề Lưng thì anh dắt theo đôi ba caro với áo bò Hôm mi mày thích nó lắm đúng không? Nhưng mà nó là ghệ của tao Mày thích nó lắm đúng không nè? Không thích đúng với ghệ của tao Hôm mi mày thích nó lắm đúng không? Nhưng mà nó là ghệ của tao Mày thích nó lắm đúng không nè? 安泰。